Chúa ơi Xin cho con dòng trái tim của Ngài Dù cuộc sống mai này luôn chắc chờ Dù nắng gắn mưa gào bao sông tố Luôn yên mình phục vụ cho tha nhân Xin cho con vững bước nơi gian trần Đầy nghị lực dù mình còn gánh vác bao mỏi mòn thương đau và chua chán vâng lời ngài con hướng nguyện chung kia chúa ơi xin gìn giữ con hỏi chúa nhé xin cho con sống trái tim của ngài đi truyền giáo tin mừng ơn cứu rỗi đó chính là hạnh phúc xin cho con gửi gắm tâm thân hiền cùng sẻ chia những buồn đau với ngài Nhiều tâm giá buông mình khỏi u mê Không để ngài chịu hình nơi can về Xin cho con rao giáng tới mọi miền Nguyện một lòng thầm lặng để dâng hiến Mau tìm ngài tuôn ra vì nhân thế đây một lòng con sẽ nguyện xin vâng Chúa ơi xin gìn giữ con hỏi Chúa nhé Xin cho con trong trái tim của Ngài Đi truyền giao tin mừng ơn cứu rỗi Đó chính là hạnh phúc Chúa ơi xin cho con trong trái tim của Ngài Dù cuộc sống mai này luôn chắc chờ Dù nắng gắt mưa gào bao sông tố Luôn yên mình phục vụ cho tha nhân Xin cho con vững bước nơi gian trần Để nghỉ lưng dù mình còn gánh vác bao mỏi mòn thương đau và chua chát vâng lời ngài con hứa nguyện chung kia chúa ơi xin gìn giữ con hỏi chúa nhé xin cho con trong trái tim của ngài đi truyền giao tin mừng ơn cứu rỗi đó chính là hạnh phúc của đời con hỏi Chúa nhé Xin cho con trong trái tim của Ngài Đi truyền giao tin mừng ơn cứu rỗi Đó chính là hạnh phúc của đời